trăng đổ trên cầu trăng lội qua dòng một dòng bể dâu chẳng phải nơi đâu đêm rơi trăng lặn sông chờ trăng chảy trên bờ dài một dòng thơ khóc sông mịt mờ đêm trăng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bên vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm thềm hoàng gia ý niệm đứng bên thềm khơi núi trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngỡ mấy lần trăng mưa trăng đợi trăng chờ trăng hỏi trăng mờ lạc dòng vẫn vương chẳng khóc trong mơ chẳng hoang đi lạc khơi ngàn chẳng quân giữa đàn lạc dòng thời gian khóc chẳng hoang tàn đêm trắng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bên vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm thềm hoàng dãi niềm đứng bên thềm khơi nỗi niềm khẽ chân trong về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngỡ mấy lần trăng mưa trăng đời trăng chờ, trăng hỏi trăng mờ lạc dòng vẫn vương chẳng khóc trong mưa chẳng hoang đi lạc khơi ngàn chẳng quần giữa đàn lạc dòng thời gian khóc trăng